da da da đêm bên anh người ơi tình dính như sóng mê mông ngàn khơi kia đội chim đang sai cánh chơi vơi hòa khúc nhạc tình yêu trong đời hãy xóa đi bao sầu lo hồn thanh xuân đắm say trong mộng mơ cùng nhau xây lâu đài trốn hoang sơ dù biết rằng thời gian phai mờ dồn ràng thuyền hoa xin đón đưa người chim muôn đang ra vui khắp nơi quyền tình diều ta trôi đến chân trời lênh đênh phía du xa tiếng khơi giữa trốn thiên nhìn thần tiên cho nhau những phút giây có trần gian cửa đón minh ngương bay trong cõi thiên đàng đến bên anh người ơi Tình dưng như sóng mênh mông ngàn khơi Kìa đôi chim đang sai cánh chơi vơi Hòa khúc nhạc tình yêu trong đời Hãy xóa đi bao sầu lo Hồn thanh xuân đắm say trong mộng mơ Cùng nhau xây lâu đài trốn hoa sơ dần thời gian phai mờ rộn ràng thuyền hoa xin đón đưa người chim muôn đang ra vui khắp nơi thuyền tình diều ta trôi đến chân trời lên đến phía du xa tí khơi dừng trốn thiên nhiên thần tiên cho nhau những phút giây bình yên xóa hết lo toàn trần gian cờ đôi minh ngương bay trong cõi thiên đàng hãy đến bên anh người ơi tình dưng như sóng mênh mông ngàn khơi khi đón chim đã sai cánh trời bay, hoa khúc nhà tình yêu trong đời lâu đài trốn hoang sơ dù biết rằng thời gian phai mờ